Nguy cơ pháo kích hàng loạt vào thành phố và nguy cơ bị tấn công khủng bố gia tăng. Tất cả dân thường phải ngay lập tức rời thành phố Kherson, là trung tâm hành chính của vùng Kherson và băng qua tả ngạn sông Dnieper. Chính quyền vùng Kherson thông báo trên Telegram ngày 22 tháng 10. Họ nói thêm, hãy chú ý đến sự an toàn của gia đình và bạn bè của bạn. Đừng bỏ quên tài liệu, tiền bạc và đồ vật có giá trị và quần áo. Chính quyền vùng Kherson cũng cho biết Tất cả các cơ quan của chính quyền thành phố Kherson cũng liền rời đi. Họ thúc giục mọi người lên thuyền băng qua sông Dnieper. Theo hãng tin Reuters, trước đó có hàng ngàn dân thường đã rời đi trong những ngày qua. Họ di chuyển qua sông Dnieper sau khi có cảnh báo quân Ukraine sẽ tiến hành một cuộc tấn công nhằm tái chiếm thành phố Kherson. Vùng Kherson là một trong bốn vùng của Ukraine mà Nga tuyên bố sắp nhập gần đây bất chấp sự phản đối của Kiev và các nước phương Tây. Trước đó ngày 20 tháng 10, Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga đặt mìn tại đập thủy điện của nhà máy thủy điện Kharkovka ở vùng Kherson. Tuy nhiên, phía Nga lại cho rằng Kiev mới là bên lên kế hoạch cho nổ tung con đập này. Con đập của nhà máy thủy điện Kharkovka được xây dựng trên sông Dnieper, nằm trong khu vực hiện do quân Nga kiểm soát và làm không xa tuyến liên lạc với lực lượng Ukraine. Ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky đã cáo buộc Nga lên kế hoạch phá hủy con đập này để làm ngập vùng hạ lưu sông Dnieper nhằm ngăn chặn cuộc tiến công của quân Ukraine và bảo vệ quân Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nói nếu con đập này bị phá hủy thì kênh đào Bắc Crimea sẽ biến mất và sẽ có thảm họa với quy mô lớn. Ukraine nói hơn 1 triệu hộ mất điện. Theo hãng tin AFP, ngày 22 tháng 10, Phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Kirilo Timoshenko cho biết hơn một triệu hộ gia đình tại Ukraine đã không có điện ở sau các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng trên khắp nước này. Và cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã cáo buộc Nga thực hiện một cuộc tấn công lớn vào Ukraine qua đêm khi sử dụng tới 36 quả rocket. Nga và Ukraine chuẩn bị đánh lớn ở cơ sừng, Mỹ tập trận sát Ukraine. Tình hình chiến trường Ukraine đang diễn biến nóng bỏng với khả năng Nga sẽ đánh lớn ở Kherson và mở một cuộc tấn công lớn ở phía Bắc. Trước kịch bản này, lực lượng tinh nhuệ hàng đầu của Mỹ đã tập trận sát biên giới Ukraine. Mặt trận Kherson tiếp tục nóng rẫy. Cả Nga và Ukraine đều có dấu hiệu chuẩn bị cho trận đánh lớn tại Kherson, thành phố Ukraine lớn nhất và đầu tiên bị Nga chiếm giữ trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Thành phố Kherson nằm ở phía nam là mục tiêu của Nga và Ukraine vì đây là một trung tâm công nghiệp chủ chốt, có sông và cảng lớn. Ukraine đã tấn công vào các tuyến tiếp tế dọc theo sông Dnieper trong khi Nga gửi tới khu vực này tới 2.000 lính nghĩa vụ. Giới chức thân Nga ở vùng này cũng cho sơ tán hàng chục ngàn cư dân. Các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công lên một cây cầu bắc qua sông Dnieper vào hôm 20 tháng 10 năm 2022. Cây cầu này đóng vai trò quan trọng như giúp vượt sông, cung cấp nước ngọt và nguồn điện. Các quan chức Nga cho hay, 4 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương khi Ukraine tấn công cây cầu. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của phía Nga về việc có dân thường thiệt mạng. Đầu tuần này, Tổng thống Nga Putin đã thiết quân luật đối với 4 vùng của Ukraine, bao gồm Kherson. Trong một phát biểu dưới dạng video gửi tới Hội đồng châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng việc Nga tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng có thể khiến nhiều người Ukraine phải sơ tán sang các vùng khác của châu Âu. Lầu Năm Góc đang tìm cách giúp Ukraine phòng thủ trước các UAV Iran được Nga triển khai để tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine. Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho rằng Nga đã tiếp nhận nhiều UAV từ Iran và sẽ còn tiếp nhận thêm nữa nhưng, ông nói, Điều này sẽ không làm thay đổi tiến trình quân sự ở Ukraine. Quân tinh nhuệ của Mỹ tập trận chỉ cách biên giới Ukraine vài dặm. Cụ thể, sư đoàn không vận số 101 của lục quân Mỹ đã được triển khai tới châu Âu lần đầu tiên trong gần 80 năm giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và khối quân sự NATO. Đơn vị bộ binh hạng nhẹ này có biệt danh sờ cờ Jimmy Eagle, được huấn luyện để triển khai tới bất cứ chiến trường nào trên thế giới chỉ trong vài giờ và sẵn sàng chiến đấu. Phóng viên CBS News đã ngồi lên trực thăng Bách Hóc cùng với sư đoàn phó sư đoàn 101, chuẩn tướng John Luber và đại tá Edwin Mater 2. Chỉ huy đội tác chiến lữ đoàn 2 để bay tới khu vực tập trận nói trên, chỉ cách biên giới giữa Rumani và Ukraine gần 5 km. Trong hơn 7 tháng chiến sự, quân đội Nga đã cố gắng tiến dọc theo Biển Đen vào vùng Cơ Sườn nhằm chiếm các thành phố cảng Maikala và Odessa của Ukraine. Mục tiêu của họ là khiến toàn bộ Ukraine không còn tiếp cận được biển nữa, khiến cho quốc gia này và quân đội họ bị khóa chặt trong đất liền. Thách thức đó nằm rất sát lãnh thổ NATO ở Rumani, khiến Mỹ phải gửi một trong các lực lượng đổ bộ đường không tinh nhuệ nhất của mình tới đây cùng với một số thiết bị hạng nặng. Chuẩn tướng Luber nói với CBS News, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng cm đất NATO. Chiếc trực thăng bay lướt về phía bắc dọc theo bờ biển đen ở Rumani và hạ xuống một điểm tác chiến tiền phương, nơi quân Mỹ và Rumani đang tấn công các mục tiêu trong cuộc tập trận hỗn hợp trên bộ và trên không. Đạn pháo và đạn xe tăng đều thật. Cuộc tập trận này nhằm tái hiện các trận đánh mà quân đội Ukraine thực hiện hàng ngày trong cuộc đối đầu với lực lượng Nga ở ngay bên kia biên giới. Các cuộc tập trận như thế này được tiến hành nhằm gửi cho Nga và các đồng minh NATO của Mỹ một thông điệp rõ ràng về sự hiện diện của lục quân Mỹ tại đây. Khoảng 4.700 lính từ căn cứ gốc của Sư đoàn Không vận 101 tại Fort Campbell, Kentucky, Mỹ đã được triển khai tăng cường bảo vệ sườn phía đông của NATO. Đại tá Mater 2 cho biết ông và binh lính dưới quyền là lực lượng Mỹ gần nhất với chiến sự ở Ukraine. Từ trên cao, họ theo dõi sát sao các lực lượng Nga, xây dựng các mục tiêu để thực hành, và thực hiện các cuộc tập trận mô phỏng chính xác những gì đang diễn ra trong xung đột quân sự Ukraine. Các chỉ huy của sư đoàn sở cờ Jimmy Eagle nói với CBS News rằng họ sẵn sàng chiến đấu ngay trong đêm nay và mặc dù họ ở đây là để bảo vệ lãnh thổ NATO. Nếu chiến sự leo thang hoặc có một cuộc tấn công vào NATO, họ hoàn toàn sẵn sàng vượt biên giới tiến vào Ukraine. Ukraine dọa đánh thẳng vào Belarus nếu tham gia chiến dịch đặc biệt. Trong một diễn biến liên quan, quân đội Ukraine đã tung ra một video hướng tới Belarus và cảnh báo Belarus chưa có tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Trong video này, quân đội Ukraine cảnh báo rằng họ sẽ trả đũa bất cứ cuộc tấn công nào xuất phát từ nước Belarus láng giềng. Tại Kiev, người ta đang quan ngại Nga sẽ mở một cuộc tấn công nữa. Đoạn clip 4 phút đăng trên trang Facebook của lực lượng vũ trang Ukraine vào hôm 21 tháng 10 nói rằng giới chức Belarus đang chuẩn bị tham gia cùng Nga tấn công Ukraine và đã bắt đầu bí mật tiến quân cho nhiệm vụ này. Trong clip, quân đội Ukraine cảnh báo nếu quân đội Belarus ủng hộ cuộc chiến của Nga, chúng tôi sẽ phản ứng một cách cứng rắn như cách chúng tôi phản ứng với tất cả các lực lượng chiếm đóng lãnh thổ của Ukraine với việc sử dụng toàn bộ kho vũ khí của chúng tôi. Hướng tới người dân Belarus, video khẳng định việc trả đũa sẽ bao gồm tấn công các cơ sở quân sự trên lãnh thổ nước quý vị. Video cũng hối thúc toàn thể công dân Belarus không tuân theo mệnh lệnh của giới lãnh đạo sở tại yêu cầu tham gia nỗ lực quân sự chống lại Ukraine. Hôm 20 tháng 10, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố rằng nguy cơ quân đội Nga nối lại cuộc tấn công ở biên giới phía Bắc đang gia tăng, Nga từng tiến công thủ đô Kiev của Ukraine từ lãnh thổ Belarus vào cuối tháng 2 năm 2022 khi xung đột quân sự giữa hai nước mới bắt đầu. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nhận định lần này trọng tâm của cuộc tấn công mới của Nga có thể chuyển sang khu vực phía tây của biên giới Ukraine. Belarus nhằm cắt đứt các tuyến cung cấp vũ khí nước ngoài cho chính quyền của Tổng thống Ukraine Zelensky. Các binh lính Nga bắt đầu tới Bela rút vào tuần trước để trở thành một bộ phận của lực lượng quân sự hỗn hợp do Moscow và Min thành lập gần đây. Giới chức Belarus cho biết họ đã đồng ý để thêm binh sĩ Nga vào lãnh thổ của mình nhằm đối phó với thách thức gia tăng từ phía Ukraine và các nước phương Tây. Hôm 17 tháng 10, trợ lý của Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Valery Zivenko cho hay theo kế hoạch, Nga sẽ triển khai 9.000 lính